Chào mừng quý thính giả đến với chương mục Văn hóa truyền thống. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến mọi người câu chuyện Nhiều người đắc phúc báo, ích kỷ tự hại thân. Đây là một câu chuyện vào thời nhà Minh. Gia đình nọ có hai anh em, mặc dù cùng một mẹ sinh ra nhưng tính tình lại rất khác nhau. Người anh thì rất tham lam, lười biếng và luôn luôn cầu nhau xét nét từng việc nhỏ người em thì siêng năng bình dân và thương người một ngày nọ họ đẩy xe hàng đi bán trời mưa lớn đường xá rất trơn người anh bị trượt chân cái xe lôi họ xuống vực thẳm chết ngay tại chỗ hồn phách cả hai liền bay đến một thế giới khác một viên lính gác đang chờ họ bên ngoài điện sau đó đưa họ đến trước mặt Diêm Vương. Diêm Vương nói, Vì cả hai anh em đều không làm điều gì quá tốt hay quá xấu, nên đều sẽ được đầu thai làm người trở lại. Hãy kiểm tra xem có gia đình nào sắp sinh con hay không. Một viên quan xem xét sát sinh tử một cách cẩn thận và nói Thưa bệ hạ, hai gia đình, họ Trương và họ Từ đang chờ sanh đẻ. Con trai của họ Trương sẽ bố thí và giúp đỡ người khác khi lớn lên, còn con trai nhà họ Từ sẽ nhận được sự giúp đỡ từ người khác. Diêm Vương nói, nếu đúng như vậy thì hãy cho hai anh em này đầu thai vào hai gia đình kia. Sau khi nghe quyết định của Diêm Vương, người anh trai nghĩ thầm, nếu mình sinh vào nhà họ Trương mình sẽ phải đi làm việc nhiều rồi còn phải giúp đỡ người khác. Mình sẽ rất bận rộn, chạy ngược chạy xuôi giúp đỡ họ. Nếu mà nhận được sự giúp đỡ của người khác thì có lẽ mình sẽ thoải mái và rảnh rỗi hơn. Sau khi quyết định, người anh quỳ xuống trước mặt Diêm Vương và nói Tâu bệ hạ, nếu tôi làm việc suốt đời để giúp đỡ người khác thì khó khăn quá. Cầu xin bệ hạ cho tôi chuyển sinh vào nhỏ họ từ để tôi có thể nhận lấy sự giúp đỡ từ người khác có đủ không? Diêm Vương liền nói Vậy rốt cuộc ai sẽ sinh vào nhà họ Trương đây? Người em trai liền nói Tâu bệ hạ, hãy cho anh của tôi sinh vào nhà họ Từ Tôi xin tình nguyện sinh vào nhà họ Trương để giúp đỡ những người khó khăn Hai anh em cứ thế mà chuyển sinh vì lời hứa là sẽ giúp đỡ người nghèo khó, người em trai được sinh vào nhà họ Trương giàu có và cao quý. Khi cậu ta lớn lên, cậu là một người đôn hậu, luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Người anh trai do tham lam, lười biếng lại còn tính toán sai lầm, đã ước là nhận được sự giúp đỡ từ người khác, vậy nên sinh vào nhà họ Từ và cậu ta phải đi xin ăn. Lúc nào cũng lấy phần thức ăn còn thừa của người khác và luôn luôn nhận được sự giúp đỡ, thương hại của người khác. Quý khán thính giả thân mến, câu chuyện trên tuy ngắn nhưng thật đáng để chúng ta suy ngẫm. Quả thực đúng như câu nói, cho thì giàu hơn là nhận. Một người có lòng nhân từ rất đáng trân trọng. Những người như thế thì trời cao nhất định sẽ giúp đỡ, che chở cho họ. Chương mục Văn hóa truyền thống đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình lần sau. Xin chúc mọi người sức khỏe, hạnh phúc và những chuỗi ngày bình an.